Ủa ông lâu nhà chưa ông Khang Hôm nay tới ngày mày trực mày, mày hỏi tao Vậy là từ sáng giờ tôi chưa làm gì luôn hả Sao tôi làm biến dư vậy trời Chắc tại quên tại quên Thôi bỏ qua luôn đi Quên á đừng giận nha Mày ở với ba mà ba thấy mày lười biến quá luôn rồi Giết không có ngoan gì hết trơn á Ơi cha nào con nấy ông ơi đừng nói tôi vậy Coi chừng ông ngứa tay giống tôi á Ừ nói thiệt ba cũng làm biến thiệt Đó hay chưa Mày đặt nói tôi nữa Mà mày thấy ba đẹp trai không Hả gớm gớm gớm gớm mà cứu luôn gớm ấn Đẹp không Không Vậy mày có đẹp không Đẹp đẹp Đợi em đẹp nè đẹp Mày có bị ngáo không Có Ha không Không lâu lâu mới đi đâu vô vậy luôn. À, hả? À, à. Nãy giờ bị đâu vậy? Hồi, hồi, hồi nãy giờ hả? Hồi, hồi nãy giờ bận đi gì á? Rồi mày làm gì bị liếm lum la vậy ghê quá vậy? Hả? Chùi đít chưa? Hả? À, hả? Chùi đít là cái gì? Là chùi cái lô đít mẹ. À chưa. Hả? Chưa. Trời ơi! chưa sao đi lông nhau ngoài làm gì mày đâu vậy? Thì đang tìm cách chùi đít nè. Sao nãy không chùi luôn? Hồi nãy quên. Trời đất ơi luôn. Ừ. Gì? Nghĩ tôi thấy mày dơ quá trời luôn nghe luôn. Tại sao nãy đi toilet không không chịu trong toilet rồi chùi luôn? Thì uh, quên. Mày ở nhà luôn. Mày á, mày bỏ cái mặt ngây thơ giùm cho tao nha. Đi ỉm chịu chùi đít rồi ra ngoài trây trét mày biết hôi nhà lắm không cho mày ra ngoài sân ở luôn bây giờ kìa cái lưng mày còn dính tùm lum kìa dính gì đâu dính xà bông á chứ không phải dính cứt đâu nè, cái chỗ này nè thấy không đâu đâu có đâu đâu đâu phải cứt đâu xà bông á tại sao lại xà bông thì hồi nãy mới ỉa xong tôi có rửa tay mà mày rửa tay tại tại sao mày không biết rửa đít luôn dạ đâu này tôi quên trời ơi, mày quên cái kiểu kỳ kỳ luôn ỉa xong còn nhớ rửa tay mà quên rửa đít là sao bây giờ mày tìm cách rửa đít liền cho tao thì đang chuẩn bị rửa đít nè rửa bằng cách nào đâu ông đoán thử coi sao tao đoán được hả trời bỉ nó không dở sao chùi sao bây giờ tôi chỉ ông nè bây giờ muốn rửa đít phải không đó bây giờ phải quấy cái cổ lại coi cái đít bây giờ nó dính ở chỗ nào đó rửa tay có dính gì gì luôn không tay chân có dính gì không liếm kỹ liếm sạch nó nè nè mày đừng có tránh thủng lãng nha mau quay lại tôi toilet rửa đít liền nhanh lên từ từ từ nãy giờ mày biết nó hôi lắm không ông nói gì kỳ à tôi có nghe hôi gì đâu xạo không à có mày nói rồi mày xạo quá xạo riết tôi thấy ông xạo á ê luôn luôn lu lu ừ? cái gì tôi cho mày vô nhà thì dễ mà tao quăng mày ra ngoài cửa sổ còn dễ hơn nghe luôn trời ông đợi xíu đi có gì đâu mà gấp đi đưa đít liền đi thì đợi chút đi để cho nó khô cái mày để cho nó khô chị để tôi lết xuống cầu thang ủa sao lết xuống cầu thang chị hơi cách nhanh nhất để rửa đít là tuột xuống cầu thang đó không đợi chút nghe để nó khô cái tôi tuột thì tôi bó tay mày luôn luôn tôi nói thiệt tôi còn bó tay tôi luôn